nào bài thứ hai nhá cả lớp chú ý lên trên bảng bài thứ hai bây giờ thầy muốn uh, chèn uh, văn bản và hình ảnh cùng ra ngoài ờ, cái trang của chúng ta đấy thì bây giờ thầy làm nào uh, giả sử bây giờ thầy uh, chúng ta lấy một văn bản ở trong mạng nhé cho nhanh rồi bây giờ thầy vào dân trí chẳng hạn để thầy copy văn bản ra cho nhanh rồi bây giờ cái bài à, bão nhé rồi bây giờ thầy copy cái đoạn này bởi vì ờ, sao lại chỉnh chậm này nhỉ à, bây giờ thì copy ra nhá nghĩa là ta thay vì ta gõ thì nó lâu ta typing nó lâu đây văn bản đây là văn bản gốc chưa format đúng không đấy nó dày dày điều này thì bây giờ chúng ta sẽ vào làm format đầu tiên nhé cho nó đẹp một tí nào bây giờ chúng ta nhấp new style này vẫn học cái bài hôm trước này rồi bây giờ chúng ta vào chọn font chữ cho thầy tham Roman này cỡ 13 Đấy, nhớ lại như hôm trước nhé rồi tiếp tục ta à, vào format ta à, chọn paragraph chúng ta chọn paragraph chúng ta chọn này là 1.4 cho nó thưa ra đấy ok thầy nhấp ok này bây giờ à thầy chưa đặt tên nhỉ rồi đặt tên rồi này đây style 1 đúng không và bây giờ thầy sửa nhá thế sửa lại cho nó cắt đều thì đánh tên là mà bài báo chẳng hạn đó thế chọn là cắt đều để cho nó trông có đẹp hơn đấy bây giờ văn bản chúng ta đã đẹp rồi đúng không nó phải thưa này nhìn nó mới đỡ bị rối mắt nó dày quá chúng ta nhìn không được rồi bây giờ chúng ta muốn chèn bức tranh ra chúng ta chọn picture Đấy, chọn picture rồi chúng ta có thể chọn những bức tranh nào chúng ta thích thôi tranh vào đây à, chúng ta cho tranh nhỏ lại đã kéo nhỏ lại nhá tăng lên nhỏ lại này rồi bây giờ thầy dạy các em ờ, trong này nó có nhiều cái kiểu dạng chèn như sau chèn chữ chạy xung quanh này chèn chữ uh, chạy bao xung quanh này từ cách trên cách dưới này thì chúng ta vào đây chúng ta chọn cái nút là có tên là what text đấy thì chúng ta chọn này square là hình vuông vì kiểu này nó giống như chúng ta làm báo đấy thai là vừa true là xuyên qua top and bottom tức là chữ nó nhảy lên trên và nó đi xuống dưới thì chỗ này trống trống thì nó xấu đúng không Đấy, chúng ta chọn thì ví dụ như là square là hình vuông đây các em nhìn thấy không khi chúng chúng ta di chuyển hình ảnh Đấy, để xếp hình ảnh vào vị trí mà chúng ta cần Đấy, chẳng hạn như chỗ này giống như chúng ta làm bám đúng không rồi nha bây giờ chúng ta lại về hôm này Đấy, chúng ta nhìn thấy đây các em chú ý nhá ở nút bên cạnh cũng là cái nút có tên là Watt cách đấy chúng ta chọn các chức năng chúng ta sẽ thấy rồi bây giờ thầy à, nói tiếp à, chúng ta nhìn ở trên đây trên đây đây chúng ta di chuyển thầy di chuyển nhé đấy các em nhìn thấy ảnh của chúng ta được đặt vào các vị trí đó đây là smart tech Simo Simo là chúng ta nhìn thêm đó thì bao gồm có inline này square này die này true này top and bottom đây cái này thì nó ẩn ở trong ở đằng trước chữ nếu mà chúng ta nhấp cái này thì chữ nó sẽ bị lộn vào bên trong thì chúng ta không đọc được rồi bây giờ các em chú ý cho thầy Đấy nha, bây giờ chúng ta nhấp vào biểu tượng bên cạnh rồi chọn cho thầy Simon là xem tiếp rồi bây giờ chúng ta nhấp vào đây nhấp vào text swapping thì thầy nói luôn này cái phần swap deck của chúng ta gồm có both side tức là cả hai bên mặt của nó hai bên hai bên left only là nó chỉ bên trái bên phải và chúng ta nhìn thấy này cái cái khoảng cách là distance from text là cái khoảng cách giữa ảnh và chữ chúng ta muốn cho bên phải nó tăng lên thì chúng ta nhấp vào đây đấy thì chữ nó sẽ dịch ra đấy các em nhìn không dịch ra chưa khoảng cách nó đang ngắn bây giờ nó dịch ra bây giờ thầy lại làm lại này cả lớp nhìn này bây giờ thầy lại tiếp tục cho cái này tăng thêm một ít nữa để cả lớp nhìn rõ hơn đấy nhá Ờ, khoảng cách từ cái ảnh cho đến phần chữ đấy nó cách ra xa đó là hiểu chưa nhớ cho thầy cái này không thể quên được thực hành luôn đấy, các em cho cái ảnh gì vào cũng được rồi bottom để ra xa một chút đấy thầy cho ra xa này các em nhìn nhá đấy khoảng cách tự nhiên nó cách cái ảnh này ra đôi khi chúng ta phải căn chỉnh để nhìn cho hợp lý cũng không gần quá và cũng không xa xa quá đúng không giống như chúng ta đi mua báo chúng ta mang về đọc các lớp hiểu chưa dạ. rồi vào đây nhá rồi chọn cho thầy Simon rồi chúng ta chọn tiếp text swapping Đấy, text swapping thì chúng ta đẩy top là trên left là bên cạnh bên trái right là bên phải Đấy bottom vân vân các em tự chọn rồi sai ở đây sai đây là cỡ chữ à, cỡ của ảnh thì chúng ta chỉ cần co bằng tay được cho nhanh đó Đấy, à, cả lớp thấy chưa khi đặt đẩy sang bên này thì chữ lập tức nó dồn xuống dưới nhưng ở đây thầy để khoảng cách nó chưa hợp lý bởi vì thầy để to cho các em nhìn thôi bây giờ thầy ờ, giảm nó đi 0.5 thôi Đó. hoặc là chúng ta nhập vào 0.5 thì nó vừa đúng không Đó. chú ý cho thầy nhá đấy là chèn ảnh chèn ảnh vào thì chúng ta đặt vào trong văn bản cho nó hợp lý rồi phần tiếp theo cả lớp ghi cho thầy Để làm ảnh có viền Thì chúng ta làm như sau Đưa chuột vào trên, trên ờ, bức ảnh chúng ta chọn Format Picture ở phần cuối nhấp chuột phải Chúng hay là chúng ta chọn chuột phải nhá Đấy. Và chúng ta sẽ chọn uh, các thuộc tính cho nó Là bây giờ các em nhìn nhá nút đầu tiên là tô bên trong bên ngoài chúng ta chọn uh, ờ, like like ảnh làm sao tô được đúng không chúng ta chọn like thôi đây bây giờ các bạn nhìn nhá nó có viền này thấy tăng viền lên này viền ở đây là width là chiều rộng của viền đấy là line này bây giờ chúng ta nhìn nhé đây chúng ta nhìn thấy bức ảnh đang tăng viền lên chưa các lớp nhìn thấy chưa ờ à, thì giảm đi đó thế còn kiểu nét đất này Đấy. ngon chưa nét nó ờ, đậm nét dày vân vân kiểu này là kiểu flat là kiểu ờ, người ta gọi bằng phẳng flat nghĩa là tiếng anh là bằng phẳng các lớp hiểu không ghi vào cho thầy là bằng phẳng Đấy, chúng ta có thể kiểu đấy, kiểu vuông rau à kiểu rau là bo tròn cái góc viền ở góc Đấy. rồi chúng ta chọn kiểu square là hình vuông nó sẽ vuông góc ở góc đấy là những cái mà thuộc tính của của cái đường viền còn đây là color là màu của viền thì chúng ta có thể chọn màu đỏ đấy, màu đỏ nó thay đổi nhá màu xanh màu đen tùy theo các lớp nhớ chưa nhớ chọn cái ờ, hình mà có cái thùng sơn nó đổ nhá thì chúng ta chọn cái thầy like chọn like và chọn solid like Đấy, đấy là cái mà chúng ta quen nào bây giờ vây điền line tức là màu lan tỏa từ màu nọ sang màu kia người ta gọi là vây điền line đây điền line thì các bạn có thể di chuyển màu trên máy các em nó rõ trên trên màn hình thì nó bị bóng hình nó bị kém rồi cho nên nó không thể hiện màu sắc cho chúng ta nhìn rõ đấy đấy là màu lan tỏa từ màu nọ sang màu kia các em chú ý cho thầy solid line thì là viền đậm nhá solid line chúng ta chọn màu đậm đấy ta không chọn text line nữa đấy lại phản thế là thầy đã dạy xong cái phần viền của anh. bây giờ thầy dạy thêm tiếp cả lớp nhấp so sang cái tab bên cạnh là effect là hiệu ứng effect trong tiếng Anh có nghĩa là hiệu hiệu ứng cho nó chúng ta muốn nó có bóng đổ tức là cái bóng giống như là mặt trời chiếu vào hàng cây cây in bóng dưới mặt đường hay là người đi trên đường thì lại có cái bóng ở dưới đất đúng không chọn đây nhá chọn đây thì bây giờ ta mới điều chỉnh này các bạn tăng dần từng cái lên thầy chọn uh, xe đầu, đầu đầu tiên rồi thầy chọn tiếp theo là thầy chọn sai bóng à đây là kiểu bóng Đấy, chọn các kiểu bóng thì đây các em nhìn bức tranh có bóng ở phía dưới chưa rồi bây giờ các em chọn cho thầy nhá sai là bóng cỡ của bóng đó. Để tăng lên blur là độ mờ của bóng angle là độ góc distance là khoảng cách giữa bóng và bức tranh đó ghi từng chữ nào thứ thì đọc này reset là bóng đặt trước tức là được uh, chương trình nó đặt trước gọi là preset chúng ta đọc tiếng Anh mình chuẩn với nhau preset chứ không được đọc là preset nhớ chưa preset là những cái bóng được đặt trước đấy là chúng ta chọn bóng có sẵn color là màu sắc ghi vào cho thầy đấy thầy dạy cả hai môn luôn cả ngoại ngữ lần đấy nữa nào tiếp tục transparency có nghĩa là độ trong suốt của mực độ trong suốt à, độ trong suốt có nghĩa là tăng mực lên hoặc giảm mực đi Sai là cỡ sai cái này các em đi mua quần áo em biết rồi các cỡ to nhỏ đúng không rồi blur là độ mờ blur là mờ mờ như kiểu là bụi blur là mờ angle có nghĩa là góc góc bao nhiêu độ distance là khoảng cách ví dụ như là chúng ta hỏi là khoảng cách từ nhà bạn đến trường bao nhiêu thì chúng ta nói là thì how distant from home to school đúng không Đấy, là chúng ta hỏi hỏi người Tây là khoảng cách từ nhà bạn đến trường bao nhiêu? Distance. Ok chưa? Được rồi là gì nữa? Thầy nói hết về phần này để cả lớp nhớ làm bóng viết cho khi mà thi các cô ấy bảo là làm ảnh có bóng phải nhớ vào là phải chọn format picture đúng không? nhấp chuột phải chọn format picture thế trong tiếng Anh nó cũng giống như là trong tiếng Việt lúc thì người ta gọi là picture lúc thì người ta gọi là image lúc người ta lại gọi là gì nhỉ có mấy loại gọi ảnh picture là một này à photo nữa đấy cũng giống như là ông Việt Nam ờ, gọi một cái gì thành mấy thứ nhỉ người thì gọi là điện thoại người thì gọi là cell phone người thì gọi là gì smartphone ôi rồi nắm kiểu lắm Nào bây giờ cái từ là deflection có nghĩa là độ phản xạ nghĩa là chúng ta ghi vào là độ phản xạ của bóng Ở cái này chúng ta không cần chọn nhiều nữa nó loạn lên reflection phản xạ Glow có nghĩa là lộ, nổi bật nổi bật còn dưới này 3D cái bóng nó không quay được đâu nhá rồi các em ghi cho thầy từ rotation rotation là phép quay rotation là phép quay đó ghi nghĩa vào là môn học này được học cả hai môn đúng không vừa được học tin học để vừa hoàn đối công nghệ đi luôn Thank you. đúng rồi ai người ta thầy quay đúng chưa cả lớp ghi cho thầy là ảnh bây giờ chúng ta cho ảnh làm hai cột à, chữ thành hai cột nhá cả lớp nhìn này thầy nhắc lại thôi vì phần trước thì đã làm rồi nào bây giờ để muốn trang thành hai cột chúng ta lại vào page layout chúng ta chọn column đúng không Đấy, chọn hai cột để chúng ta nhìn thấy giống báo chưa đây em nhìn thấy không tại vì nó nặng nha khi mà nó làm thêm một một cái bóng nữa thì lập tức nó nặng đúng không đấy thầy phải xóa bớt đi thôi đấy, nó nặng máy của thầy không tải nổi đấy là thầy làm bọc quá Đấy, các em có thể làm hai cột thoải mái nhá yeah. rồi bây giờ thầy lại uh, copy tiếp để cho nó lên thành hai cột Đấy. rồi bây giờ thầy lại trở về hôm các em phải linh động luôn chuyển các tab này để chọn cho nó thích hợp chứ ví dụ đang ở insert và chọn font chữ thì không làm được mà chúng ta phải quay về home cả lớp chú ý nhá người ta cho những cái tab ở trên đấy là chúng ta phải biết linh động rồi chuyển về hôn có nghĩa là về cơ bản bao gồm font chữ màu chữ vân vân và các em đang ở insert là ở chế độ chèn thì các em phải trở về Ai bây giờ ví dụ bây giờ chúng thầy trở về hôm nhá thì thầy mở style ra Đấy. ở đây của thầy là gì nhỉ bài báo thế bây giờ ở đây thầy phải làm hết cho về bài báo hết đấy nhấp vào nhá rồi các em nhìn này chữ ở trên của thầy là đang ở chữ của bài báo ở trên mạng nó nó rất là ngắn tức là khoảng cách giữa dòng nó ngắn mà nó không căn đều đấy thì thầy lại chọn thầy chọn bài báo đó đúng không tất cả nó đều nhau ta làm format cho nó và học thầy cũng làm phép là điểm đó cứ tàu bay vào mà Yep. Thôi mà bài này đến đây thầy lại lưu lại hồ nó nặng nó không chạy được